Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm thứ ba. Bạn sẽ có thêm một cơ hội nữa để có được một ô số may mắn nữa. Bạn cố gắng lên. Xin mời. Ba hộp serum 7 day dưỡng trắng Olic giúp dưỡng trắng cấp ẩm và nâng cơ da mặt với 100% nguyên liệu từ thiên nhiên. Đặc biệt có sự xuất hiện của chiết xuất cam thảo 98% và dâu tằm cùng với công nghệ siêu vi nano trong quá trình sản xuất, thay đổi làn da sau 7 ngày sử dụng, giải quyết các vấn đề da sạm, và da không đều màu. Serum Seven Day dưỡng trắng Olic, sự lựa chọn hàng đầu cho làn da của bạn. Vâng, với sản phẩm này thì sẽ có giá là hơn 1 triệu đồng. Và cũng như trước thôi, bạn sẽ được đoán bằng hoặc thấp hơn không quá 100.000 đồng. Bây giờ bạn đoán là 1 triệu mấy ạ? Theo mọi người là bao nhiêu ạ? Cái này chắc là các bạn nữ tư vấn tốt hơn ờ, đúng không? 1 triệu 7. Tư vấn bao nhiêu? 1 triệu 7. 1 triệu 7. Vâng, À, tôi xin đoán uh, một triệu rưỡi ạ. Một triệu rưỡi. Cho nó vâng. ở giữa. <laughs> Nhưng chỉ được tranh nhau có 100 nghìn thôi nhá. Ừ, một triệu rưỡi, một triệu tư nhỉ? À, thôi, tôi vẫn quyết một triệu rưỡi ạ. Quyết một triệu rưỡi, đúng không? Còn bạn Thủy tư vấn là một triệu bảy. À, và sản phẩm này tôi nghĩ là các bạn nữ sẽ có lợi thế hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp để chờ xem giá là bao nhiêu đây ạ. Xin mời sản phẩm serum giá bao nhiêu đây ạ? một triệu năm trăm nghìn đồng, chính xác. Vâng, rất tuyệt vời.